À, mến thưa quý bà con cô bác, à, Minh Toàn đang à, đứng tại à, các cái cầu tàu mà đi ra ngoài Cát Bà của Tuần Châu. Thì ở đây trên các cầu tàu này và Minh Toàn đang đứng ở giữa cầu tàu và trên cầu tàu thế này thì quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái, những cái tiếng cót két nghe rất là sợ ghê tai giống như ở trong các cái phim kinh dị bởi vì à, nước sóng đánh thành ra là các cái sắt nó dao động nó va chạm vào nhau nó nghe tiếng cót két luôn Và tại đây thì à, quý bà con cô bác khi mà chúng ta ra à, cắt bà thì chúng ta sẽ lên được những con tàu như thế này để chúng ta ra ngoài cắt bà Đấy, những con tàu như thế này sẽ đưa chúng ta ra ngoài cát bà và khi mà chúng ta đi lên những con tàu này chúng ta cũng có thể ngồi ở trên ờ, trong cái khoang khách hàng hoặc là à, à, chúng ta cũng có thể lên ờ, trên bon tàu như quý bà con cô bác có thể nhìn thấy các du khách ở đây là lên trên bong tàu để ngắm được những cái cảnh đẹp ờ, mà chúng ta cảm nhận được từ bong tàu à, Minh Toàn đang đứng ở trên cầu ờ, tàu này và Minh Toàn cảm thấy cái sự ờ, bồng bềnh trong tranh của cái tàu đặt cầu tàu này đây quý bà con cô bác có thể nhìn thấy khách ờ, nước ngoài về đây rất là nhiều Đấy, chúng ta cũng có thể là ngồi ở trên uh, bong tàu hoặc chúng ta cũng có thể ngồi ở trong uh, các cái khoang khách hàng có những con tàu à, người ta trồng cả cây xanh rất là đẹp ví dụ như con tàu xa xa kia Ansia tàu Ansia đấy là cái tên của nó thôi đây và một số à, du khách thì chọn những cái phương thức đi như thế này đây quý bà con cô bác nhìn thấy Đó. có cả khách Tây cả khách ta ở đây thì Minh ờ, Toàn đang ở trong ờ, bán đảo Tuần Châu nên ờ, quý bà con cô bác có thể cảm nhận được là một số cái đôi uyên ương về đây để chụp lưu lại những cái hình ảnh để trước khi cưới đấy người ta gọi là ảnh cưới như đây như đôi uyên ương này Đấy. Và đây thì Hôm nay mùa này không phải là mùa du lịch nhưng quý bà con của bác có thể cảm nhận được là hành khách về với ờ, cảng thuận Châu cũng như là Cát Bà nói riêng hay là Hạ Long nói chung à, rất là đông đúc. Ở đây quý bà con của bác cũng có thể cảm nhận được các tuyến tàu đi liên tục và lượng khách ở trên đấy cũng không phải là ít. Bây giờ mình toàn ờ, xin mời quý bà con của bác chúng ta hãy đi một vòng ở Ờ, bên trong cái tuần châu này nhé cùng Minh Toàn để ờ, chúng ta biết được thêm về cái bán đảo tuần châu này đấy là những cái tiếng còi tàu đấy quý bà con về với tuần châu thì quý bà con cô bác cũng cảm nhận được cái sự sạch sẽ ờ, và không khí ở đây đến cái cả cái ờ, phật rác thì ờ, rất là đẹp đây toàn bộ đây là những cái không phải là toàn bộ các con tàu mà đây là một số cái con tàu để giúp bà con cô bác chúng ta di chuyển ra cắt bà và cũng như là ra ngoài vịnh anh ơi các cái tàu này là ra cát bà hay là ra vịnh hạ long này ra vịnh hạ long ra vịnh hạ long có ra được cát bà không ấy? Ờ, ờ, à vâng còn đây là ra Vịnh. hòa hồng à, vâng. cảm ơn anh đây là những con tàu mà đi ra Vịnh là nhiều à, quý bà con ạ đây và Minh Toàn xin phép đi xuống dưới cầu tàu này một chút để quý bà con có thể nhìn thấy được cái cầu tàu. Đấy. Đây là các cái phao phao nổi, phao nổi của cầu tàu. Đấy đây, đây là các anh uh, thủy thủ lái tàu Đấy, tức là con của bác ấy, cảm nhận được tàu này bằng sắt ngày xưa là toàn làm đóng tàu là kỹ sư đóng tàu trên neo sắt đây quý bà con của bác ấy, nhìn thấy các cái xăm lốp này thì người ta dùng để làm làm cái này để nó chống và đập và đây là một cái con tàu mà đang đi tham quan về tàu nó sẽ neo đâu uh, ờ, như thế nào thì uh, ờ, quý bà con của bác uh, nhìn cái cảnh này để biết cái cách uh, tàu neo đậu tàu neo đậu là nó hay uh, ờ, va chạm vào các tàu khác như thế chính vì thế mà uh, người ta hay treo các cái phao các cái lốp và đây là thả dây đây là cái cái, cái neo tàu đây đây là các cái neo tàu phía tàu sẽ cập bến khi mà tàu vào bến thì người ta sẽ thả các cái neo tàu như thế này các bạn các neo tàu này các cổ điển ba pha ngoài ờ, chúng ta có gái đi xuống hết cả cả cầu tàu ấy nhỉ rồi rồi tàu thì à, mình toàn phải có dịp mà bà con của bác như thế này phía trong con tàu này này toàn đi phía ngoài thôi sau khi mà lên tàu thì sau khi mà chúng ta lên uh, ở tàu xuống thì các hành lý của chúng ta sẽ được uh, các anh như thế này đưa lên uh, lên bờ Thank you.